Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng nhau ôn lại chặng đường 45 năm mất nước của chúng ta. Nếu mà chúng ta đi ngược lại vào thời điểm tháng 4 năm 1975 thì mỗi người sẽ có những cái ký ức khác nhau. Mình nói là sự kiện tháng 4 nhưng mà từ tháng 3 Đúng là là đã rất là náo loạn đồng bào đã phải chạy loạn từ miền Trung từ từ từ từ chạy vào Tôi nhớ ta. đó, tôi ở Đà Lạt thì dạ. vào ngày 31 tây tháng 3 đại đêm đó là tỉnh trưởng của tỉnh Tuyên Đức tuyên bố là di tản. Vâng. Và tôi nhớ lúc đó là tôi được ngồi trên một cái xe cam nhông và đi theo đoàn người di tản đi xuống cái đèo Sông Pha và rạng sáng ngày 1 tháng 4 là đã trên đèo Sông Pha rồi. Vâng, dạ. và Thiên Hương là những người sống ở Sài Gòn thì cứ hàng ngày hàng ngày theo dõi tin tức và cứ hàng ngày hàng ngày cái bản đồ ở trên TV cứ đỏ dần đỏ dần đỏ dần đỏ dạ. dần đỏ dần và khi mà nó đỏ đến đâu thì chúng ta lại lo lắng phập phồng nghĩa là kinh hãi tới đó và cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đã đến ngày 30 tháng 4. Nó như là một cái ờ, phải nói là trời sập xuống. Phải nói là chúng ta cảm tưởng như là tất cả đều mất, mất hết. Và cái ngày 30 tháng 4 khoảng 29 30 có những người đó là cái mốc mà người ta đã rời khỏi Việt Nam. Trong đó có nhạc sĩ Nam Lộc của mình. Vâng, vâng chính vì lẽ đó, kính thưa quý vị, nhạc sĩ Nam Lộc sau những ngày tháng lên đên trên biển để đi đến một cái bến bè tự do, ông đã sáng tác những cái ca khúc mà để đời cho tới bây giờ. Đúng vậy, gần như không có năm nào mà tới ngày 30 tháng 4 mà mình không nghe hoặc không hát những nhạc phẩm tiêu biểu đó. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc Sài Gòn ơi vĩnh biệt. Và, và xin đời một nụ cười với các tiếng hát của gia đình của thiên hương thưa quý vị <laughs> bởi vì trong mùa dịch thì chúng ta đoàn du ca Nam Cali cũng không thể được gặp nhau để mà tập hát cho nên chúng tôi phải chia ra thành từng đơn vị gia đình mỗi gia đình tập hát và đóng góp cho chương trình hôm nay và tiết mục đầu tiên là gia đình của thiên hương bước đi tân sơn nhất lửa khói ngập trời khu thương xa cưa khép cuộc đời những con tàu ngơ ngang ra khơi tôi bước đi qua đường rừng trông gai tăm tôi dấu tàn thời tự do ơi tự do tôi chờ bằng nước mắt tự do ơi tự do anh chào sắc vì hai chữ tự do ta mang đời lưu vong Sài Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời Sài Gòn ơi tôi đã hết thời gian tuyệt vời giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi những nụ cười ngát trên môi những giọt lệ ôi sâu đắng Sài Gòn ơi nắng vẫn có con vương trên đường đường ngày xưa có ướt ngập lối người về đường vạn ánh sao đêm nhưng tôi vẫn không bao giờ quên dù thời gian có là một thoáng đam mê phố phường vạn ánh sao đêm nhưng tôi vẫn Thưa quý vị, sau những ngày cuối tháng 4 năm 75, khi đợt sóng người hối hả ra đi, để lại những người bàng hoàng, ngơ ngác, không biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu. Họ có cảm tưởng như tất cả đều sụp đổ và ban ngày bỗng dưng trở thành ban đêm. Đó là ý thơ của Thi Hạnh trong thi phẩm Du lời tháng tư đã được nhạc sĩ Đình Đại phổ nhạc và Thu Sương từ Paris sẽ trình bày cho chúng ta nghe sau đây.